phải, người ta sẽ nói về Siôn rằng kẻ này và kẻ kia đã sinh ra tại đó. Chính đấng chí cao sẽ vững lập Siôn. Khi Đức Giê-hô-va biên các dân vào sổ thì Ngài sẽ kể rằng kẻ này đã sinh tại Siôn. Những kẻ hát sướng và những kẻ nhảy múa sẽ nói rằng các suối tôi đều ở trong ngươi. Chương 2 Hỏi anh em, về phần tôi, khi tôi đến cùng anh em chẳng dùng lời cao xa hay là khôn sáng mà rao giảng cho anh em biết chứng cớ của Đức Chúa Trời. Vì tôi đã đoán định rằng ở giữa anh em, tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Đức Chúa Giêsu Christ và Đức Chúa Giêsu Christ bị đóng đinh trên cây thập tự. Chính tôi đã ở giữa anh em bộ yếu đuối, sợ hãi, run rẩy lắm. Lời nói và sự giảng của tôi chẳng phải bằng bài diễn thuyết khéo léo của sự khôn ngoan, nhưng tại sự tỏ ra thánh linh và quyền phép. Hầu cho anh em chớ lập đức tin mình trên sự khôn ngoan loài người, bèn là trên quyền phép Đức Chúa Trời. Do vậy, chúng tôi giảng sự khôn ngoan cho những kẻ trọn vẹn, song chẳng phải sự khôn ngoan thuộc về đời này, cũng không phải của các người cai quản đời này là kẻ sẽ bị hư mất. Chúng tôi giảng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời là sự mầu nhiệm kín dấu mà từ trước các đời Đức Chúa Trời đã định sẵn cho sự vinh hiển chúng ta. Trong những người cai quản đời này, chẳng ai từng biết sự đó. Bởi chưng, nếu đã biết, thì họ chẳng đóng đinh Chúa vinh hiển trên cây thập tự đâu. Song Lê như có chép rằng, ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe và lòng người chưa nghĩ đến. Nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mến Ngài. Đức Chúa Trời đã dùng Đức Thánh Linh để bày tỏ những sự đó cho chúng ta. Vì Đức Thánh Linh dò xét mọi sự, cả đến sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời nữa. Và nếu không phải là thần linh trong lòng người, thì ai biết sự trong lòng người? Cũng một lẽ ấy, nếu không phải là thánh linh của Đức Chúa Trời, thì chẳng ai biết sự trong Đức Chúa Trời. Về phần chúng ta, chúng ta chẳng nhận lấy thần thế gian, nhưng đã nhận lấy thánh linh từ Đức Chúa Trời đến, hầu được hiểu biết những ơn mà chúng ta nhận lãnh bởi Đức Chúa Trời. Chúng ta nói về ơn đó, không cậy lời nói mà sự khôn ngoan của loài người đã dạy đâu. Song cậy sự khôn ngoan mà Đức Thánh Linh đã dạy, dùng tiếng thiên liêng để giải bày sự thiên liêng. Và người có tánh xác thịt không nhận được những sự thuộc về thánh linh của Đức Chúa Trời bởi chứng người đó coi sự ấy như là sự vô dại và không có thể hiểu được vì phải xem xét cách thiên liêng nhưng người có tánh thiên liêng xử đoán mọi sự và chính mình không bị ai xử đoán vì ai đã biết ý Chúa đặng dạy dỗ Ngài nhưng phần chúng ta thì có ý của Đấng Christ chương 4 sau khi Ehud đã qua đời dân Israel lại làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va phó chúng vào tay Gia-bin là vua Canaan trị vì tại Hát-so. Quan thống lãnh đạo binh người là Sisera ở tại Haroset của dân ngoại bang. Vua Gia-bin có 900 xe sắt và trong 20 năm người hài hiếp dân Israel cách hung bạo nên dân Israel kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va. Trong lúc đó, Deborah là nữ tiên tri vợ của Lapidot, đoán xét dân Israel. Bà ở trên núi Ephraim giữa khoảng Rama và Bethen dưới cây chà là Deborah, và dân Israel lên đến cùng người, đặng nghe sự xét đoán. Bà sai gọi Barak, con trai Abinoam từ Kede trong đất Nephtali, mà nói cùng người rằng, Jehovah Đức Chúa Trời của Israel đã truyền lệnh này. Hãy chọn đem theo ngươi một vạn người trong con cháu Nephtali và trong con cháu Sabulon mà đi thẳng đến núi Thabo. Ta sẽ khiến Sisera là thống lãnh đạo binh vua Gia Bin đến cùng ngươi tại khe Kishon luôn với các xe cộ và cả quân lính của hắn. Ta sẽ phó hắn vào tay ngươi. Barak đáp rằng, nếu bà đi với tôi thì tôi sẽ đi, nhưng nếu bà không đi với tôi tôi sẽ không đi. Bà bèn đáp, Ừ phải, ta sẽ đi với ngươi. Song sự vinh hiển của việc này sẽ chẳng về ngươi, vì Đức Giê-hô-va sẽ phó Sisera vào tay một người nữ. Vậy, Deborah đứng dậy đi cùng Barak đến kê Kede. Barak nhóm hiệp người Sabulon và người Nephtali tại kê Kede. Có một muôn người đi theo sau người, và Deborah cũng đi lên với người. Và Hebe, người Kenit, đã lìa khỏi dân Kenit là con cháu Hobab, anh em vợ của Moshe và đi dựng trại mình ở về cái dẻ bột Sanaim gần bên Kede. Người ta thuật cho Sisera hay rằng Barak, con trai của Abinoam, đã đi đến núi Thabo. Sisera bèn nhóm hiệp hết thảy xe cổ sắt mình là 900 cái bằng sắt và toàn quân binh vẫn ở với mình từ Haroset về dân ngoại bang cho đến khe Kishon. Deborah nói cùng Barak rằng, hãy đứng dậy, vì này là ngày Đức Giê-hô-va phó Sisera vào tay ngươi. Đức Giê-hô-va há chẳng đi đằng trước ngươi sao? Rồi Barak đi xuống núi Thabo, có 10.000 người theo sau. Đức Giê-hô-va dùng mũi gươm làm cho Sisera và hết thảy xe cộ cùng toàn quân lính người vỡ chạy trước mặt Barak. Sisera bèn xuống xe mình chạy bộ mà trốn. Barak đuổi theo xe cộ và đạo binh cho đến Haroshet về dân ngoại bang. Cả đạo binh Sisera bị gươm giết, không còn lại một người. Sisera chạy bộ, trốn đến trại gia vợ của Hebe người Kenit, vì gia vua hát so và nhà Hebe người Kenit hòa hảo với nhau. gia ra đón Sisera mà nói rằng, Hỡi Chúa, xin hãy vào nơi nhà tôi chớ sợ chi. Vậy người vào trại nàng và nàng lấy mền đắp người lại. Đoạn người nói cùng nàng rằng ta xin nàng cho ta chút nước uống vì ta khát. Nàng bèn mở bầu sữa ra cho người uống rồi trùm người lại. Người lại nói cùng nàng rằng Hãy đứng nơi cửa trại, nếu có ai đến hỏi rằng ở đây có ai chăng thì hãy đáp chẳng có ai hết. Bây giờ người ngủ say vì mệt nhọc quá Gia-in vợ Hebe bèn lấy một cây nọc trại và tay nắm cái búa, nhẹ nhẹ đến bên người, lấy cây nọc đóng thủng màng tan người, thấu xuống đất và người chết đi. Barak đang còn rượt theo Sisera. Gia-in bèn ra đón người mà nói rằng, hãy đến, tôi sẽ chỉ cho ông thấy người mà ông đang tìm kiếm. Barak vào nhà nàng thấy Sisera nằm chết sải có nọc đâm nơi màng tan. Trong ngày đó, Đức Chúa Trời khiến cho Gia Bin, vua Canaan, bị phục trước mặt dân Israel. Tay dân Israel càng ngày càng mạnh thắng Gia Bin vua Canaan, cho đến chừng chúng đã diệt người đi. Chương 5 Trong ngày ấy, Deborah hát bài ca này với Barak, con trai Abinoam khá ngợi khen Đức Giê-hô-va vì những quan trưởng đã cầm quyền quản trị trong Israel và bá tánh dân mình cách vui lòng. Hỡi các vua hãy nghe, hỡi các quan trưởng khá lắng tai. Ta sẽ hát cho Đức Giê-hô-va, ta sẽ hát ngợi khen Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của Israel. Hỡi Đức Giê-hô-va, khi Ngài ra từ Seir, khi trải qua đồng bằng Edom thì đất rung, các từng trời nhỏ giọt đám mây sa nước xuống. Trước mặt Đức Giê-hô-va, núi bèn đổi ra dòng nước, tức núi Sinai kia ở trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel. Trong ngày Samga, con trai Anak, và nhằm lúc Gia-en, các đường cái đều bị bỏ hoang, những hành khách nương theo các lối quanh quẹo. Trong Israel thiếu quan trưởng, cho đến chừng ta là Deborah trỗi dậy như một người mẹ trong Israel người ta đã chọn các thần mới. Tức thì cơn giặc có tại trước cửa thành giữa 40.000 người Israel, người ta chẳng thấy cái khiên cũng chẳng thấy kỳ giáo. Lòng ta ái mộ các quan trưởng của Israel là những người trong dân sự dân mình cách vui lòng. Đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va. Hỡi các người cởi con lừa bạch, ngồi trên khảm đi bộ trên đường cái khá hát mừng cậy tiếng của lính cầm cung tại chung quanh bến uống nước. Người ta hãy kính khen việc công bình của Đức Giê-hô-va và cuộc quản trị công bình của Ngài tại nơi Israel. Bây giờ dân sự của Đức Giê-hô-va đi xuống cửa thành. Hỡi Deborah, khá tỉnh thức, tỉnh thức, hãy tỉnh thức, tỉnh thức, hát một bài ca. Hỡi Barak, khá trỗi dậy, hỡi con trai của Abinoam, hãy dẫn những phu tù người đi. Bây giờ, kẻ còn sót lại trong dân sự đều xuống, đến cùng các tráng sĩ đặng ra trận. Dân sự của Đức Giê-hô-va xuống đánh kẻ dõng sĩ. Từ Ephraim đến những người có gốc nơi Amalek, sau ngươi có Benjamin là người ở giữa đoàn dân ngươi. Các quan trưởng đến từ Maki và những kẻ cầm cây phủ việc đến từ Sabulon. Các quan trưởng của Isaka đều theo Deborah. Isaka và Barak đồng một ý nhau người sông đại vào trũng gần các suối của Ruben. Có lắm điều nghị luận trong lòng. Nhưng sao ngươi ở trong chuồng mà nghe tiếng kêu của những bầy chiên gần bên các suối Ruben có lắm điều nghị luận trong lòng. Galaad cứ ở bên kia sông Jordan, còn dan sao ở lại trên các chiếc tàu. Ase ngồi nơi mé biển an nghỉ trong các cửa biển mình. Sabulon và Nephtali là dân tộc liều mạng mình ở trên các nơi cao của đồng ruộng. Các vua đến chiến tranh, các vua Canaan chiến tranh tại Tha Anak tại nước Megiddo, song chẳng cướp lấy được tiền bạc. Các tầng trời có dự vào chiến trận, những ngôi sao cứ theo đường mình mà đánh Sisera. Khe Kishon đã kéo trôi chúng nó, tức là khe Kishon đời xưa. Hỡi linh hồn ta, ngươi có dày đạp năng lực dưới chân. Bây giờ, Vó ngựa bèn dậm đất vì có những chiến sĩ sải, sải chạy mau. Sứ giả của Đức Giê-hô-va phán, hãy rủa xả Mero, hãy rủa xả rủa xả dân cư của nó vì chúng nó không đến tiếp trợ Đức Giê-hô-va, không đến tiếp trợ Đức Giê-hô-va đánh các dõng sĩ. Nguyện cho Gia-en vợ Hebe người Kenit được phước giữa các người đàn bà. Nguyện người được phước giữa các đàn bà ở trong trại. Sisera xin nước, Nàng đem cho sữa Nàng lấy chén kẻ sang trọng mà thết mở sữa cho Một tay Nàng nắm lấy cây nọc Còn tay hữu cầm cái búa của người thợ Nàng đánh Sisera Bữa đầu hắn ra Đập bể đầu và đâm lũng màng tan Hắn xỉu Té Nằm tại chân nàng Hắn xỉu té tại chân nàng Và tại chỗ hắn xỉu Hắn té chết cứng Mẹ của Sisera ở cửa sổ xem thấy, bèn kêu qua sông mặt võng mà rằng Vì sao xe con đến chậm trễ, tại sao các xe con đi chậm giường ấy? Những kẻ khôn ngoan trong bọn hầu người trả lời Mà mẹ hắn cũng nói thầm rằng Chúng há chẳng tìm được của cướp sao? Họ há chẳng phải chia phân của đó ư? Một vài con gái cho mỗi người chiến sĩ Một của cướp bằng vải nhuộm về phần Sisera Một của cướp bằng vải nhuộm thêu. Một cái áo vải nhuộm, hai cái áo vải thêu cho cổ của người thắng trận. Ôi Đức Giê-hô-va, nguyện hết thảy kẻ cừu địch Ngài đều hư mất như vậy. Nguyện những kẻ yêu mến Ngài được giống như mặt trời khi mọc lên rực rỡ. Đoạn, xứ được hòa bình trong 40 năm. Chương 6 Dân Israel làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va nên Đức Giê-hô-va phó chúng vào tay dân Ma-đi-an trong bảy năm. Tay của người Ma-đi-an thắng hơn Israel. Vì sợ người Ma-đi-an nên dân Israel làm cho mình những nơi ẩn náu trong núi, trong các hầm và đồn. Khi Israel đã gieo giống, dân Madian với dân Amalek và người phương Đông đi lên đánh Israel, đóng trại đối ngang người, phá hại mùa màng của xứ cho đến Gaza và không để lại trong Israel lương thực gì hoặc chiên, bò hay là lừa. Vì chúng nó đi lên, đem theo bầy súc vật và trại mình, loáng đến khác nào một đám cào cào. Người và lạc đà vô số đến trong xứ đặng phá hại. Vậy, vì cớ dân Madian, Israel bị nghèo khổ bẩn chật, nên họ kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va. Bây giờ, vì dân Israel đã kêu cầu Đức Giê-hô-va về việc dân Ma-đi-an, Nên Đức Giê-hô-va sai một đấng tiên tri đến cùng dân Israel. Người nói cùng chúng rằng, Giê-hô-va Đức Chúa Trời Israel phán như vậy: Ta đã đem các ngươi lên khỏi xứ ai Egypto, rút các ngươi khỏi nhà nô lệ, giải cứu các ngươi khỏi tay người ai Egypto và khỏi tay hết thảy kẻ hà hiếp các ngươi và đuổi chúng nó khỏi trước mặt các ngươi ta đã ban cho các ngươi xứ của chúng nó và có phán rằng Ta là Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi Chớ sợ các thần của dân Amorit tại trong xứ mà các ngươi ở Nhưng các ngươi nào có nghe tiếng ta Đoạn thiên sứ của Đức giê đến ngồi dưới cây thông Opra thuộc về Joach, người Abieserit. Gideon, con trai người, đang đập lúa mạch trong bàn ép đặng giấu khỏi dân Madian thiên sứ của Đức Giê-hô-va hiện đến cùng người mà rằng, hỡi người dõng sĩ, Đức Giê-hô-va ở cùng ngươi. Gedeon thưa rằng, Ôi Chúa, nếu Đức Giê-hô-va ở cùng chúng tôi, sao các điều này xảy đến cho chúng tôi? Các phép lạ kia ở đâu mà tổ phụ chúng tôi đã thuật lại rằng Đức Giê-hô-va há chẳng có đem chúng ta ra khỏi xứ Ai Cập sao? Vì bây giờ, Đức Giê-hô-va từ bỏ chúng tôi và phó chúng tôi vào tay dân Madian. Đức Giê-hô-va xây lại cùng người mà phán rằng Hãy dùng sức của ngươi vẫn có mà đi giải cứu Israel khỏi tay dân Madian. Ta há chẳng sai ngươi đi sao? Người thưa rằng, than ôi hỡi Chúa, tôi sẽ lấy chi giải cứu Israel. Kìa, trong chi phái Manasseh, họ tôi vốn nghèo hơn hết, còn tôi là nhỏ hơn hết trong nhà cha tôi. Đức Giê-hô-va phán rằng, ta sẽ ở cùng ngươi và ngươi sẽ đánh bại dân ma an như đánh một người vậy. Gideon thưa lại rằng, nếu tôi được ơn trước mặt Chúa, xin ban cho tôi một dấu rằng chính Chúa phán cùng tôi. Xin chớ gian khỏi đây cho đến khi tôi trở lại cùng Ngài, đem của lễ tôi để trước mặt Ngài. Ngài đáp, ta sẽ ở đây cho đến khi ngươi trở lại. Gideon bèn đi vô, dọn sẵn một con dê con, lấy một epha bột, làm những bánh nhỏ không men. Người để thịt trong rổ, đổ nước thịt vào nồi, rồi đem ra dâng các món ấy cho Ngài ở dưới cây thông. Thiên sứ của Đức Chúa Trời phán rằng, Hãy lấy thịt và bánh nhỏ không men để trên hòn đá này, rồi đổ nước thịt ra. Gideon bèn làm như vậy. Bây giờ, thiên sứ của Đức Giê-hô-va dơ đầu gậy Ngài đang cầm nơi tay mình ra, đụng đến thịt và bánh nhỏ không men. Lửa từ hòn đá bốc lên, thiêu hóa thịt và bánh nhỏ không men. Đoạn thiên sứ của Đức Giê-hô-va biến đi khỏi mắt người. Gideon thấy rằng ấy là thiên sứ của Đức Giê-hô-va, bèn la rằng: Ôi Chúa Giê-hô-va, khốn nạn cho tôi, vì tôi thấy đối diện thiên sứ của Đức Giê-hô-va nhưng Đức Giê-hô-va phán cùng người rằng Khá yên lòng, chớ sợ chi, ngươi sẽ không chết đâu. Gideon bèn lập tại đó một cái bàn thờ cho Đức Giê-hô-va và đặt tên là Giê-hô-va Sa-lam. Tại Opra, thành của người Abieserit, cái bàn thờ ấy vẫn còn lại đến ngày nay. Trong cũng một đêm ấy, Đức Giê-hô-va phán cùng Gideon rằng: Hãy bắt con bò đực tơ của cha ngươi và một con bò được thứ nhì 7 tuổi, rồi phá dỡ bàn thờ thần Ba Anh tại nhà cha ngươi và đánh hạ hình tượng Asera ở trên đó. Đoạn, tại nơi chót hòn đá này, ngươi sẽ lập một bàn thờ cho Jehovah Đức Chúa Trời ngươi và sắp đặt mọi việc. Rồi hãy bắt con bò đực thứ nhì, dân làm của lễ thiêu với gỗ hình tượng Asera mà ngươi đã đánh hạ. Gideon chọn lấy 10 người trong bọn đầy tớ mình và làm theo điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn. Và vì người sợ nhà cha mình cùng kẻ trong thành, nên không dám làm theo lệnh ấy ban ngày, bèn làm ban đêm. Sớm mai, khi dân trong thành thức dậy, thấy bàn thờ của thần Ba Anh đã bị phá dỡ, hình tượng Asera ở trên bị đánh hạ, và con bò đực thứ nhì đã dâng làm của lễ thiêu trên bàn thờ mới lập đó. Chúng hỏi nhau rằng, ai làm điều đó? Đoạn hỏi thăm và tra xét có người nói cùng chúng nó rằng ấy là Gideon, con trai Joach đã làm điều đó. Dân trong thành bèn nói cùng Joach rằng Hãy biểu con ngươi ra, nó phải chết vì nó đã phá vỡ bàn thờ thần Ba Anh và đánh hạ hình tượng Asherah ở trên. Joach đáp với những kẻ giấy nghịch cùng mình rằng Các ngươi há có ý binh vực Ba Anh sao? Há có phải các ngươi muốn tiếp cứu nó ư? ai theo phe ba anh sẽ bị xử tử kể từ sáng ngày nay. Nếu hắn là Chúa thì chính hắn hãy tranh luận lấy chứ, bởi vì người ta đã phá vỡ bàn thờ của hắn. Vậy, trong ngày đó, người ta gọi Gedeon là ba Jerubbaal mà rằng, ba anh phải tranh luận cùng người, vì Gedeon có phá vỡ bàn thờ của hắn. Hết thảy dân Madian, dân Amalek và người phương Đông đều hiệp lại đi ngang qua sông Jordan và đóng trại tại trũng Gidreen. Thần của Đức Giê-hô-va cảm hóa Gideon, người thổi kèn. Các người Abieserit bèn hiệp lại đặng theo người. Người cũng sai sứ giả đi khắp Manasseh. Người Manasseh bèn nhóm hiệp đặng đi theo người. Đoạn, người sai sứ giả đến chi phái Asher, Sabulon và Nephtali. Họ cũng đi lên mà hiệp với người nữa. Gedeon thưa cùng Đức Chúa Trời rằng nếu Chúa muốn dùng tay tôi giải cứu Israel y như lời Chúa đã phán, thì tôi sẽ để một lốt chiên trong sân đạp lúa. Nếu sương chỉ đóng trên lốt chiên, còn đất lại khô ráo, thì tôi sẽ nhận biết Chúa dùng tay tôi giải cứu Israel y như Chúa đã hứa vậy. Việc bèn xảy ra như vậy. Ngày mai, Gedeon dậy sớm, ép vắt lốt chiên, thì sương chảy ra đầy một chén nước. Gideon lại thưa cùng Đức Chúa Trời rằng Xin cơn thạnh nộ Chúa chớ nổi phần cùng tôi Tôi chỉ sẽ nói lần này thôi Xin Chúa để tôi làm thử với lốt chiên chỉ một lần này mà thôi Xin cho một mình lốt chiên phải khô Còn xương lại đóng khắp trên đất Trong đêm đó Đức Chúa Trời bèn làm như vậy Chỉ một mình lốt chiên thì khô Còn khắp trên đất lại bị sương phủ